Và cái cơ sở để làm sao các electron đó được sắp xếp vào các lớp và phân lớp thì người ta có thể nói đến ở đây, đó chính là năng lượng electron ở trong nguyên tử. Đây chính là cơ sở để các electron nó được sắp xếp vào các lớp và phân lớp. Phần thứ nhất chúng ta tìm hiểu đó chính là mức năng lượng orbital nguyên tử. Mức năng lượng orbital nguyên tử. Trong nguyên tử thì các electron trên mỗi orbital có một mức năng lượng xác định. Trong nguyên tử, các electron trên mỗi orbital thì có một mức năng lượng xác định. Và các mức năng lượng này nó sẽ khác nhau ở các orbital khác nhau. Đấy thế nhỉ? Khác nhau. Đấy, chúng ta nhấn mạnh điều đó. Chính vì thế nên là chúng ta phải chú ý ở đây đó chính là cái mặt gì? Xác định, cái từ xác định ở đây. Nên nó hình thành nên một cái mức năng lượng các orbital nguyên tử. Đấy, vì cái sự chênh lệch, vì cái sự xác định năng lượng đó nên nó sẽ hình thành nên mức năng lượng orbital nguyên tử. Và các electron ở trên các orbital khác nhau thì nó sẽ ở cùng trong một phân lớp thì có mức năng lượng như nhau. Đấy, để nhớ nhá, mức năng lượng như nhau thì nó sẽ nằm ở trên cùng một phân lớp các em chú ý nhá. Từ orbital ở đây thầy Duy có thể viết tắt này, đó là từ AO, được chưa orbital là AO. Các electron trên các orbital khác nhau nhưng có khác nhau ở trên cùng một phân lớp thì nó sẽ có mức năng lượng là như nhau. Đấy, chúng ta chú ý cho thầy điều đó nhé. Phần thứ hai chúng ta nói về trật tự các mức năng lượng orbital nguyên tử. Trật tự các mức năng lượng orbital nguyên tử. Các mức năng lượng orbital nguyên tử này được sắp xếp tăng dần từ hạt nhân đến ra ngoài. Như vậy là chúng ta thấy thứ tự ở đây sắp xếp sẽ là gì? Từ hạt nhân chúng ta dần dần tịnh tiến ra phía bên ngoài, từ hạt nhân dần dần tịnh tiến ra phía bên ngoài và chúng ta có được ở đây đó chính là thứ tự sắp xếp theo mức tăng dần của các orbital nguyên tử. Thì chúng ta có một cái thứ tự như sau. Đó chính là 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4p, 5s và 4d. Đây chính là thứ tự các orbital nguyên tử theo mức năng lượng tăng dần. Và thông qua cái thứ tự này chúng ta có thể thấy là ban đầu của chúng ta là cái orbital có mức năng lượng thấp nhất đó chính là 1s. Và orbital có mức năng lượng cao hơn là 2s, sau đó đến 2p. Và chúng ta chú ý ở đây đó chính là có hai orbital mà thầy Duy và tony vn là có đưa đến là cái màu trắng của chúng ta ở đây để nhằm uh, giúp chúng ta có thể là uh,